chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage. Một lần nữa, chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy ủng hộ chúng tôi trên mỗi từng sản phẩm bằng một lượt like, một lượt chia sẻ cũng như là đăng ký kênh của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage dưới phần mô tả. Để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kiên Anh tất cả đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Trong cái chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một cái sản phẩm mà chúng tôi mới mua về. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Đó là chiếc Toyota Vios dòng e bản đủ 5 chỗ số sàn máy xăng. Chiếc xe này sản xuất năm 2009 có trang bị hệ thống phun xăng điện tử điều hòa tự động hai chiều Vâng đây là dòng E bản đủ ngay quý vị Chiếc xe này được ô tô Kiên Anh mua của một gia đình Đăng ký tư nhân chính chủ Không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi Không đâm đụng hay là ngập nước Đó là cam kết của chúng tôi về dòng xe này Vậy thì mẫu sedan này đang được ô tô Kiên Anh bán với giá là 305 triệu đồng Bao rút hồ sơ và vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc Vậy thì khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé. Hiện mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở một của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lớn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Và sau đây thì à, chúng ta khảo sát một vòng quanh xe cũng như là chi tiết từng phần của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Như quý vị thấy, toàn thân chiếc xe này mang một cái à, màu bạc đây à, được xem là màu đẹp nhất của dòng à, Toyota Vios. Toàn bộ thân vỏ cũng như là sơn xe vẫn còn rất là đẹp. Được à, chủ nhân chăm sóc rất là kỹ, thường xuyên đi bảo dưỡng. Cho nên là toàn bộ thân vỏ của chiếc xe còn rất là đẹp. Sơn xe cũng rất là bóng, thân vỏ còn rất là mọng, rất là căng. Các cái đường gân chỉ vẫn còn rất là sắc nét, phẳng phiu toàn bộ bốn bánh xe đều được trang bị mâm đúc 5 chấu vẫn còn xin zin theo xe đặc biệt đây là dòng máy xăng 1.5 lại được à, trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 5 đến 6 lít trên 100 km chính vì vậy à, dòng xe Vios này thường được các cái công ty sử dụng để chạy dịch vụ cũng như là taxi tuy nhiên chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu chúng chúng tôi xin cam kết là xe này không hề có chạy dịch vụ hay là taxi không có đâm đụng hay là ngập nước đó là cam kết của chúng tôi về chiếc xe này chiếc xe này chúng tôi mua của tư nhân chính chủ luôn nếu như quý khách mua chiếc xe này về mà phát hiện đã từng qua dịch vụ cũng như là taxi chúng tôi xin hoàn trả lại cho quý khách với số tiền gấp đôi giá trị của chiếc xe mà khi khi, khi mà quý khách mua xe trang bị hệ thống à, đèn pha còn khá là mới chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoe nố hay bị nứt cả chiếu sáng rất là xa bám đường rất là tốt giúp uh, cho quý khách di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm xe cũng đã được uh, tích hợp cái đèn uh, báo nhẽ trên gương rất là thuận tiện cho quý khách khi mà vận hành chiếc xe này đây là cái khoang lốp ở bánh trước của bên phụ quý vị có thể thấy mâm đúc 5 chấu dạng hợp kim cực kỳ là chắc chắn vẫn còn nguyên cái logo của hãng à, Toyota ở giữa vỏ xe cũng còn khá là mới còn khoảng 70 đến 80 phần trăm toàn bộ hộp dè cũng như là hệ thống giảm sóc còn rất là đẹp rất là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả toàn bộ đường gân chỉ của thân xe vẫn còn rất là sắc nét phẳng phiu các cái đường à, khớp nối của cánh cửa vẫn còn rất là đều chưa hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả các cái tay nắm cửa cũng như là các cái à, viền của cửa kính cũng đã được uh, ốp uh, ờ, mạ chrome nhìn rất là sáng nhìn cái xe rất là trẻ trung hiện đại cánh cửa trước ở bên phụ quý vị có thể thấy các cái uh, tấm nhựa của tabi vẫn còn rất là tươi chưa hề có cái dấu hiệu gì là bạc màu hay là mài mòn cả toàn bộ keo chỉ cũng như là gioăng cao su của cánh cửa vẫn là zin theo xe còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào hệ thống chốt khóa các cái con ốc chưa từng đụng clemolet vào các cái con ốc này vẫn à, còn thể hiện rất rõ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả bàn lề của cánh cửa cực kỳ là chắc chắn nhẹ nhàng chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả bệ lên xuống cũng đã được à, chủ nhân à, ốp cái tấm nhựa carbon còn rất là đẹp chốt khóa cũng như là cái bản lề của cánh cửa sau quay cận cảnh cho quý vị thấy rất là sáng rất là chắc chắn cột cũng như là khung cửa chưa hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móc méo cả các cái à, tấm nhựa của mặt tablo còn rất là tươi rất là sần không hề có cái dấu hiệu gì là khoen khoan đục ở đây cả đây là dòng e xịn bản đủ xe cũng trang bị cái à, ổ DVD 6 đĩa zin theo xe Toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo à, trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả. Theo như à, bảng thông số của đồng hồ thì à, chiếc xe này cũng đã đi được hơn 153.000 km rồi. Phải nói là chủ xe đi cũng khá là ít. Xe sản xuất năm 2009 mà. Chủ xe chăm sóc xe cũng khá là tốt. Hệ thống điều hòa hai chiều tự động làm lạnh sâu, làm cho khoang nội thất mát rất là nhanh với các cái núm điều khiển dạng núm xoay cho nên là rất dễ sử dụng các cái à, tấm nhựa của khoang nội thất vẫn còn rất là đẹp học đề đồ tiện dụng ở phía trước các cái tấm nhựa vẫn còn rất là đẹp zin theo xe chưa có dấu hiệu gì là mài mòn hay là bạc màu ở đây cả chìa khóa vẫn là chìa khóa zin có tính năng à, đóng mở cửa từ xa vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả rất là thuận tiện và dễ dùng hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả số trên cần số vẫn còn rất là rõ ràng học đề đồ học tiện ích ở bên uh, hông ghế tài xế cũng như là ghế phụ da ghế vẫn còn rất là đẹp mang cái uh, màu kem khá là trẻ trung và hiện đại toàn bộ khoang nội thất khá là rộng rãi vị trí ngồi rất là thoải mái xe cũng trang bị hai cái túi khí ở hàng ghế phía trước vẫn còn hoạt động rất là tốt các cái à, đèn tiện ích trên trần xe vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả Kính chắn gió vẫn là kính zin của xe Chúng tôi xin cam kết là chiếc xe này không hề có đâm đụng bao giờ Không ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi Đây là cánh cửa sau ở bên phụ Các cái à, tấm nhựa của Tabi Còn rất là bóng, rất là đẹp Toàn bộ keo chỉ Vẫn còn zin Đầy đủ, không hề thiếu một phân đoạn nào Chốt khóa, các cái con ốc Tem nhãn Vẫn còn rất là tốt Sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin vẫn còn thể hiện rất rõ các dấu đinh tán của hãng sản xuất ở ờ, trên cánh cửa bàn lề cánh cửa sau cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả hệ thống chốt khóa khung cửa cánh cửa sau quay cận cảnh và chi tiết ra cho quý vị thấy rõ rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là cong vênh hay là móp méo cả hàng ghế phía sau cực kỳ là rộng rãi vị trí ngồi rất là thoải mái chính vì vậy mà dòng xe này thường được uh, sử dụng để uh, chạy dịch vụ hay là taxi nhưng một lần nữa thì chúng tôi cam kết là chiếc xe này không hề một ngày nào chạy dịch vụ hay là taxi cả xe chỉ chạy gia đình mà thôi khoang lốp bánh xe sau bên phụ đấy keo chỉ của cô lốp vẫn còn đầy đủ zin đối với à, các cái dòng xe Vios quý vị thấy nếu như là xe chạy dịch vụ thì cái keo chỉ của cô lốp này thường là bị mục rất là nhiều tuy nhiên à, chiếc xe này chưa một ngày chạy dịch vụ chết à, hay là taxi Xe chỉ chạy gia đình cho nên là toàn bộ keo chỉ của cu vẫn còn rất là đầy đủ và còn zin cụm đèn hậu vẫn là zin theo xe chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả phần à, cốp của chiếc xe rất là rộng rãi phải nói là để được rất là nhiều đồ phần sắt quý vị có thể thấy còn rất là sáng rất là chắc chắn vẫn còn thể hiện rõ các cái dấu đinh tán của hãng à, sản xuất ở trong hầm của cốp xe không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đấy vẫn còn ờ, nguyên cái à, tem ghi các cái thông số của xe còn rất là rõ ràng sắc nét toàn bộ các cái chi tiết ở trong ờ, hầm của cốp xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả xe cũng à, trang bị cái bánh dự phòng ở trong hầm của cốp cũng còn khá là đẹp các cái à, tấm nhựa tấm nỉ ở trong hầm của cốp xe vẫn là zin phải nói là chủ nhân của chiếc xe này chăm sóc xe rất là tốt xe chạy cũng khá là ít Chiếc xe có như thế nào ô tô kinh Anh mô tả đúng như vậy giúp uh, cho những uh, khách hàng ở xa có một cái nhìn uh, tổng quan và chi tiết về chiếc xe mình cần mua. Chính vì vậy mà mỗi một cái uh, clip uh, giới thiệu về xe của ô tô kinh Anh luôn luôn có cái thời lượng từ 20 cho đến 30 phút. Quý vị uh, nhớ xem hết, xem kỹ để uh, cảm nhận về giá trị của chất lượng chiếc xe. Phải nói là cốp xe này rất là rộng. Phần uh, cốp của chiếc xe rất là rộng rãi phải nói là để được rất là nhiều đồ đèn hậu ở bên à, trái của xe quay cận cảnh à, cho quý vị thấy còn rất là đẹp vẫn là zin theo xe không hề có cái dấu hiệu gì là hoen nố hay là bị nứt cả còn đây là khoang lốp bánh xe sau bên tài mâm đúc nằm chấu cực kỳ là chắc chắn sơn của mâm xe vẫn là sơn zin vỏ xe cũng còn 70 đến 80 phần trăm toàn bộ hộp dè các cái tấm nhựa còn rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả ngay cả cái vị trí mà thường xuyên tiếp xúc với nước vẫn còn rất là đẹp quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy hệ thống à, keo chỉ của cua lốp còn zin theo xe các cái đường gân chỉ bên à, trái hông xe còn rất là sắc nét và phẳng phiu toàn bộ sơn xe vẫn là sơn zin trên 90% còn rất là đẹp ngay cả cái phần ở phía dưới thường xuyên tiếp xúc với nước vẫn còn rất là tốt rất là đẹp đây là cánh cửa trước ở bên tài đấy phần tắp bì các cái tấm nhựa của tắp bì còn rất là đẹp toàn bộ keo chỉ vẫn còn zin đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào chốt khóa các cái con ốc vẫn còn rất là tốt sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin vẫn còn thể hiện rất rõ các dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa bệ lên xuống cũng đã được uh, ốp cái à, tấm uh, nhựa carbon khá là đẹp khá là chắc chắn hệ thống uh, chốt khóa cũng như là bản lề của cánh cửa sau cực kỳ là chắc chắn rất là sáng vẫn còn đầy đủ tem nhãn ở trên cánh cửa của chiếc xe Điều đó chứng tỏ là cánh cửa này chưa hề có thay thế cũng như là sửa chữa cột cũng như là khung cửa và gioăng cao su còn rất là tốt. Zin theo xe không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móp méo cả. Hệ thống à, điều khiển gương điện, cục điện vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả. Xe cũng à, trang bị cái à, nút nhấn này, nút nhấn mở cốp bằng điện vẫn còn hoạt động rất là tốt. Vô lăng ba chấu còn rất là đẹp. Cái logo của thương hiệu Toyota và cái túi khí ở trên vô lăng vẫn còn rất là hiệu quả bản lề cực kỳ là chắc chắn và nhẹ nhàng không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ ở à, bên tài đấy quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy phần nhựa của tabi cực kỳ là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là bạc màu hay là mài mòn cả ô tô kia anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí đặc biệt là những cái vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe giúp uh, cho những khách hàng ở xa có những cái nhìn chi tiết về chiếc xe mình cần mua. Chính vì vậy mà cái thời lượng của mỗi một cái à, video clip nó thường dài từ 20 cho đến 30 phút. Cho nên là quý khách hàng nào quan tâm hãy nhớ xem chi tiết đầy đủ hết cả video để mà có cái à, đánh giá chi tiết về chất lượng của chiếc xe mình cần mua. Đây là khoang lốp của bánh trước bên tài, mâm đúc 5 chấu hợp kim cực kỳ là chắc chắn, sơn vẫn là sơn zin, vỏ xe cũng còn khá là đẹp còn 70 đến 80% nữa. Toàn bộ hộc dè cũng như là hệ thống giảm sóc cực kỳ là chắc chắn. Không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả. Đèn sinh nhan trên gương vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả, giúp à, cho quý khách vận hành chiếc xe một cách à, dễ dàng và thuận tiện. Sau đây à, chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Toyota Vios được trang bị cái động cơ xăng 1.5 lít tích hợp với công nghệ điều khiển van biến thiên VVTi Đặc biệt là xe cũng trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Toàn bộ keo chỉ của nắp cabo vẫn còn đầy đủ, không hề thiếu một phân đoạn nào. Zin theo xe, dàn đồng, dàn sắt xi rất là sáng, cực kỳ là chắc chắn, không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả. Quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy. Cực kỳ là đẹp. Toàn bộ khoang máy của xe rất là khô ráo, sạch sẽ, không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả.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 Vị trí ghế tài xế rất là rộng rãi, thoải mái. Vô lăng cũng à, được trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng rất là nhẹ nhàng. Cũng đã được à, chủ nhân ốp một cái à, vành vô lăng cho nên là cầm rất là thật tay, rất là chắc tay. Hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng trơn mượt. Không có cái hiện tượng gì là sóc số cả. Hệ thống điều hòa tự động hai chiều làm lạnh sâu giúp cho khoang nội thất làm lạnh rất là nhanh, rất là mát. Bảng tablo cũng khá là đơn giản, tinh tế, rất là dễ sử dụng. Hệ thống à, cách âm của chiếc xe cũng khá là tốt. Ngồi trong xe mà tiếng tạp âm ở bên ngoài rất là nhỏ. Khi xe chạy cảm giác rất là an toàn, khá là đầm xe. Với à, dòng xe này thì phụ tùng rất là dễ rất là dễ tìm kiếm. Đây là dòng xe thông dụng à, chạy ở Việt Nam mà. Hãng Toyota khi xe chạy máy rất là bốc đặc biệt là cực kỳ là tiết kiệm xăng đây là dòng E, dòng E xịn, bản đồ, đăng ký tư nhân chính chủ, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi, cam kết là máy xe không hề có ngập nước, khoang nội thất khá là rộng rãi, vị trí ngồi rất là thoải mái. Khi qua những ờ, khúc cua, vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng. Với ờ, dòng xe này thì ngay cả những người phụ nữ cũng có thể điều khiển nó một cách rất là dễ dàng, thoải mái. Thế thì với giá bán là 305 triệu đồng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 và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage. Sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kiên Anh. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Kiên Anh nhé. Trước khi chia tay, ô tô Kiên Anh kính chúc quý khách có một ngày làm việc hiệu quả và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình. Trân trọng cảm ơn